thành ra nó chưa xòe cái này mới là hôm qua ừ. ừ. mấy cái này thì lâu ừ. cái này bị nắng hỏng hết rồi. À. Ờ. Nắng mưa hôm này mới nhất còn ra bầu kia họ ấy lửa đông mười ừ. mười rưỡi đến để tạo